nhiệt đi cả thầy con đường xa dữ dội dù khó khăn cũng không kịp đi thầy bóng linh hiền đệ hôm nay đã qua đời hôm nay là ngày kỷ niệm tương thời họ mau gặp cơn khổ gì sớm đạo dù khó khăn cũng ráng mà đi nơi chỗ thầy hãy tiếp dẫn mấy lời thầy đã bỏ ân cần con có con còn mình cũng để luôn chỗ an thôi thầy bỏ cái gì à hả lệnh đi lệnh có cái quan tài tôn sư ta dạy bảo màu màu thấu nhập gia trung đem quan tài ai cho rõ show.